Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở thành phố Nagoya, Nhật Bản Thì ở đây có bán rất nhiều hàng đồ điện tử Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới một cửa hàng đồng hồ nổi tiếng ở thành phố Nagoya, Nhật Bản Mời các bạn đón xem Gotta get out of here tonight Oh, I wanna chào mọi người hôm nay bọn mình lên lên lầu 2 ở trên ờ, trung tâm này để mua đồng hồ rất nhiều loại luôn ở đại hao ăn đây cái loại này là khoảng một văn mấy cái đồng hồ này là gì của Mara gì đây cái nhãn hiệu Mara Spato Mara loại này khoảng văn mấy à khoảng hai hai triệu mấy này là cũng cũng Mara luôn đồng hồ này à, automatic ta bên này là đồng đồng hồ của Mara luôn dãy này của Mara luôn khoảng bằng mấy bằng mấy hai bằng Kenvin hả đọc là Kenvin hả trên này thì à, uh, 6 triệu mấy Vinh mua thì hồi, hồi nãy không, không rủ Vinh lên đây mua Hồi nữ nè Hồi nữ nhỏ xíu trời Seiko ha oh, Seiko này rất mắc mọi người 13 măng ý ai gọi 13 măng 7 măng khoảng 10 à, triệu đến 10 hai, mấy triệu rất mắc luôn bên này cũng Seiko cái dãy này bên Seiko mọi người mấy cái này thì cái này thì khoảng ờ, hai uh, ba triệu đến bốn năm triệu ờ, một cái rồi bên này rẻ hơn <coughs> còn lại phía trên này mắc ở trên này cũng 3 ờ, triệu 4 triệu bên này thì mắc hơn này bên này có 5 triệu này 5 6 triệu một cái còn đồng hồ Seiko Seiko luôn Ồ cái ghi ờ, cái pin ờ, trong cùng mắt mọi người 49 măng là khoảng trăm triệu Đồng hồ 100 triệu luôn Sĩ ơi Có cái đồng hồ trăm triệu em Có đồng hồ trăm triệu chưa? đây này đây đây đây đây trăm triệu này trăm triệu mà cái à, vinh đây mua cái đồng hồ trăm triệu đi vinh cái này nè đơn giản mà trăm triệu là em em đơn giản mà mà trăm triệu 48 măng ừ cái loại seco cái này là còn sáu nha trong ờ 48 măng còn bên bên kia con cái nó hơn trăm triệu em mua cái tặng anh nè em mua cái tặng anh để anh đi đập đá chỗ ơi nhìn là biết nó sang trọng hơn ừ, có cái hồi nãy bên kia năm mươi mấy măng ừ. cái này 49 48 măng Ồ cái này cũng 16 chứ bộ Cái này cũng 16 măng chứ bộ 7 25 măng Cái này chắc không ra cá sấu à Ghê, đơn 7 giản măng anh Phải không? Ồ, vãi cái này 71 măng 5 sen trời Ủa đơn giản mà 71 măng gộ da cá sấu à Cái loại này Seiko à? Seiko mọi người là Seiko loại dây da mà 71 măng khoảng trăm trăm tư trăm bốn mươi triệu Nhìn tầm thường này bằng 20 lá ô em em không không cái này mới mắc một à? ngàn một ngàn một ngàn một trăm mười lăm măng tin à đây gì một trăm mười lăm măng đấy lá nhỉ mười lăm lá ừ một trăm mười lăm măng là hai trăm hơn hai trăm triệu hai trăm ba triệu hai trăm ba mươi triệu <laughs> má ơi hai trăm ba mươi triệu cái đồng hồ cái này cá vâng. sấu thì đặt giá dạ, cá sấu cá sấu này cá sa cá sấu biến gì á <laughs> ghê không bộ giác vàng giác vàng da cá sấu 230 đọc, đọc, đọc, là gì như nào đọc là, là đồng hồ Seiko thôi đọc bao nhiêu tiền cái nào 11, 11 115 mang 115 mang là 230 triệu 30 mấy triệu đấy trời ơi thấy ghê không thấy, thấy mệt nghỉ. không Vinh Vinh mua kiếm cái đồng hồ bên kia Vinh định kiếm định kiếm cái mang máy hả? năng lượng ở ờ, cái nó có ghi automatic hôm này pin rồi này pin pin rồi ờ, năng lượng mặt trời đâu cái này sora hả ừ. à sora nè Thôi thì đem với tôi Dây chọc vô chị dạ. coi thôi à chị coi chị à. coi để về nước mua dạ, à. mua đi ở cái định kiến mặt lớn lớn hả? để kịp đầu để cái mặt trắng thôi mặt trắng cái đó được không cái, mặt, cái mặt trắng đó được không ừ. mặt trắng nó giá nhiều à đây ra rẻ gì gì gì, gì sắc không thích yêu da đuôi để mình thích già quá luôn <laughs> cái dây đó hai mang mấy hả ừ? âm phụ quát mình phải sử dụng nó chứ mình không biết sử dụng cũng như không nóng như ta cao bên kia là nào một hai đồng còn gì cửa hàng mà Đây Đây Không thích đó thích, Không thích đến ở đây hả? không thích cái mặt Mặt đó đơn giản hai cái mặt này chơi mặt sóc sóc đi Sóc Sóc mấy kiểu này nè Sóc sóc à, Sóc sóc nè Kiểu này Thank you kim á bên này lấy gì đây ra hai bên bây giờ bây giờ bọn mình ờ, đổi chỗ vị trí chỗ này ờ, không ờ, ít cái mặt ưa thích đổi qua cửa hàng khác mặt đó không có không có nhiều mặt mà ưa thích nên đổi qua cửa hàng khác mọi người có gì mình sẽ quay qua cửa hàng khác mọi người tạm biệt còn hẹn gặp lại